Các con thân mến, qua trò chơi đầu tiên, chúng ta đã biết được một số môn học của lớp 2 rồi. Bạn Nobita cũng học lớp 2 như chúng mình. Vậy nên bạn Nobita cần phải nhờ chúng mình soạn sách vở hộ. Thế ở nhà các con có cần nhờ ai soạn sách vở không? À đúng rồi, cô khuyên các con, bây giờ chúng mình đã là các anh, các chị, học sinh lớp 2 rồi chúng mình không còn là học sinh lớp 1 nữa nên là tất cả sách vở của chúng mình, chúng mình hãy chủ động soạn sách vở vào buổi tối trước khi đi ngủ nhé. Sau đó sáng ngủ dậy các con lại soạn lại một lần nữa xem có thiếu gì không và chúng mình sẽ cả ngày hôm đấy chúng mình sẽ học bài thật là tốt nhé. Sau đây là bài tập số 1. Các con cùng nhìn lên yêu cầu của bài số 1 nào. Hãy kể tên các môn học mà em học ở lớp 2. Các con đã nắm rõ yêu cầu chưa? Nhiệm vụ của các con đó là sẽ kể tên các môn học mà các con đang học ở lớp 2 đấy. Rất đơn giản đúng không nào? Và cô Thủy sẽ dành cho chúng mình 2 phút để chúng mình hoàn thành bài tập này nhé. 2 phút của các con đã hết rồi. Chúng mình đã kể tên được đầy đủ các môn học chưa? Và ngoài ra, môn tiếng Việt còn rất nhiều phân môn nữa. Chúng mình có nhớ đó là những phân môn nào không? Vậy thì chúng mình sẽ cùng đối chiếu phần bài làm của chúng mình với đáp án của cô Thủy nhé. Môn học đầu tiên mà cô muốn kể với các con đó chính là môn tiếng Việt. Môn tiếng Việt là môn giúp cho các con biết được thêm nhiều từ ngữ biết được các loại câu khác nhau, biết được cách đọc, cách viết, cách làm bài tập làm văn nữa. Ở lớp 1 thì chúng mình mới chỉ biết đọc, biết viết thôi, đúng không nào?